chia đây tâm tư biến trên vàng từng là nhà em lên chiếc áo không xưa từng thì thầm cùng em bên ly cà phê không